Tập 13 Na Tra tự sát ừ, Na Tra Nếu không chịu giao Long Châu ra đây Thì Trần Đường Quang sẽ chìm trong biển nước Lão Long Dương Đừng có nghĩ là ta sợ ngươi nha Nói cho mà biết Ngươi không được quyền hà hiếp bản lãnh của Trần Đường Quang Hả? Lão Long Dương Nếu ta đi theo ngươi Thì ngươi sẽ không làm hại cha mẹ ta và bá tánh đúng không Hả? À. xưa nay chưa bao giờ nuốt lời Ngươi hãy mau trả Long Châu trấn hải cho ta Nhưng mà ta vốn chỉ chưa từng chạm vào viên Long Châu đó của ngươi ờ, Cái gì ờ, Đã có Không cần phải phí lời với nó nữa Hãy dứt chìm trong đường quan đi Dứt chìm trong đường quan đi, đi. Ngươi ờ, sẽ biết tay ta Công chúa Không biết tại sao công chúa lại chạy ra ngoài này vậy Hả Công công Không phải do Nam cha lấy trộm Ta phải bẩm báo với phụ vương chuyện này Công chúa nói gì vậy Không được đi đâu hết Hãy mau theo thần về Long Cung Nam cha không liên quan tới chuyện này Để ai bị quan thiệt mà uhm, Hoàng ức cái gì chưa Công chúa Tên tiểu tử ra ra chính là kẻ đã đánh trọng thương Long Dương và Tam Thái Tử Nhưng người trộm Lâm Công chúa Xin người hãy mau theo hạ thân quay trở về long Cung Quân bị đâu Hãy mau tránh tiểu công chúa lại cho ta Không là là Tránh ra Ê, công chúa hạ thần đắc tội đông hải này đã đủ rắc rối rồi xin công chúa đừng gây thêm chuyện nữa ha tránh ra nếu ông còn cản đường ta thì ta sẽ không khách khí nữa đâu tránh ra mau tránh ra hey. Hmm? Ừ. Ừ. làm sao vậy Bụng Long Dương Lý Tịnh thân là quan phủ mẫu của Trần Đường Quang Nên không thể đứng nhìn ba tánh của mình bị nạn Xin Long Dương hãy thương tình tha mà Con ngoan của mẹ Con đừng làm như vậy mà Mẹ biết con thật sự bị quan Nhưng mà có rất nhiều ba tánh ở Trần Đường Quang Phải vì kiện quốc được Ra ra đừng đi mà con Na tra ra Đừng làm vậy mà con Con ơi đừng như vậy mà con chạy ra ngoài này được vậy Long Châu Không phải do nó cho lấy trộm đâu Phụ hoàng Xin người hãy xem thử cái này là cái gì Hả Đó là cái gì vậy Mau hồi cung đâu nó Cuối cùng thì tên tiểu tử đó cũng đã tự sát rồi à Kế hoạch lần này của ta quả đúng là dạng cả đôi đường mà à, <laughs> Đường đường à Xin chúc mừng Người quả là may mắn <laughs> khởi bẩm đại dương. Natra, con trai của tổng binh Lý Tịnh đã tự sát rồi ạ. À? Natra tự sát à? Không phải nó đã chết từ lâu rồi sao? Đại quốc sư, người nói đi, thật ra chuyện này là như thế nào? À, khởi bẩm đại dương thật ra thì na vốn dĩ là yêu nghiệt cho nên ừ. à. cho nên <laughs> cho nên là cho nên... đại dương à. theo như thần được biết na vì đắc tội với đông hải long dương làm cho tứ hải long dương vô cùng tức giận nên họ đã dâng nước nhấn chìm cái trần đường quan cuối cùng na tra phải tự sát để tạ tội họ thần thiết nghĩ na tra tuổi còn nhỏ nhưng đã biết hy sinh vì nghĩa xin đại dương hãy cho an táng trọng thể đồng thời an ủi phu phụ lý tịnh <laughs> hy sinh vì nghĩa cái gì chứ tình yêu nghiệt na tra đó vì trộm long châu trấn hại cho nên mới xảy ra chuyện như vậy <laughs> thôi Kìa Ái Phi đang bị sao vậy Ái Phi à ừ, Đại Dương à Bỗng nhiên ngực của tiếp đau nhói Có lẽ là bệnh cũ lại tái phát nữa rồi à, dạ. Các người toàn nói chuyện không xuôi tài Làm cho Ái Phi của ta cảm thấy khó chịu kìa à, Ái Phi Thật không ngờ ngay cả lúc bệnh à, Nhìn nàng dạ, cũng rất dạ. xinh đẹp Lùi xuống hết cho ta Các người mau lùi xuống hết cho ta Hả? Hả? Đây mà cũng gọi là manh mối sao? Ở chỗ cất bảo bối của huynh, đừng nói là đuôi hồ ly, ngay cả nguyên một bộ da hồ ly cũng có rất nhiều. Cái này thì chứng minh được gì chứ? Huynh chẳng cho biết gì sao? Cái đuôi hồ ly này muội tìm thấy ở thủy tinh cung, chứ không phải anh đang cất bảo bối của huynh đâu. Muội mới nói cái gì? Không lẽ đuôi hồ ly này có thể tự bay tới thủy tinh cung sao? Hả? Thật khéo tưởng tượng. ngây thơ quá Nếu vậy có thể chính Natra đã sai cửu dĩ hồ ly tới lấy trộm lông châu của chúng ta rồi Thần nói như vậy có đúng không? Đúng, đúng Bất luận thế nào, Natra cũng đã chết rồi Nó chết thật rồi, thật hay quá Ta cảm thấy sức khỏe của mình đã hồi phục trở lại Minh, Minh Cả các người nữa à. Các người sẽ bị phụ dân quả phạt ừ. Chuyện lông châu bị lấy trộm Nên muốn tìm người chịu tội thế Vì không đánh lại Natra Nên các người đã du khống để hại đệ ấy Cũng tại mùa dựng Natra xuống đây cho nên Long Châu Trấn Hải mới bị mất đó Naka Xuống Đông Hải này chỉ để tìm bảo bối thôi Vậy mà huynh lại điều động tất cả binh tôm tướng à. phá Đánh đuổi để ra khỏi đây Chính vì vậy Long Châu mới bị mất Tiểu nha đầu đủ rồi đừng nói nữa Im miệng cho ta Mọi không em Thôi đừng cãi nhau nữa Ta nhất định sẽ tìm cho ra kẻ ác nhân để trị tội Tội nhân Người chính là kẻ ác nhân Vì đã bắt Naka phải tự sát Con không muốn nhìn thấy phụ nữ và cái Nữ hoa nương nương Thái ức không cần nói đâu Ta đã biết hết rồi Bỗng nương nương Xem ra lần này lại là âm mưu của thạch cơ Hả? mau nhìn kìa 啊！啊！啊！ ngài đây là Phu phụ Lý Tịnh nghe cho rõ đây, ta chính là Thái ất chân nhân trên thiên đình. Còn hoa sen này được giăng xuống theo lệnh của nữ hoa nương nương. Của nữ hoa nương nương sao? Uhm. Tất cả chúng ta đều có chung một nguyện vọng là sẽ cứu được mạng sống của Na Tra. Ta phụng mạng xuống đây để thực hiện điều đó. Hả? Đứa đại sống lại rồi Hay quá à, Hôm nay cha sống lại rồi Tướng công Hả? À, sư phụ <laughs> Nà cha con Từ bây giờ con chính là quá thân của Hoa Sen Ừ. Đây đúng là tin vui cho tất cả mọi người Vậy thì bây giờ hai bảo bối này lại có thể hoàn cho cố chủ rồi người lại cho gọi tôi gấp như vậy Chẳng lẽ có chuyện gì chẳng lành rồi sao hả nương nương Na trà đã sống lại rồi Người có biết hay không hả Nương nương nói gì sống lại sao Vậy là chúng ta lại gặp phiền phức nữa rồi Thiệt là tức chết